à, thì có một số quý anh chị à, chúng ta à, lượng việc ít à, vốn đầu tư không nhiều thì chúng ta cũng chưa biết đầu tư cho mình cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh loại nào thì nó phù hợp và dùng à, ít khi bị bảo hành sửa chữa à, một số quý anh chị à, mong muốn à, đầu tư một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng cao cấp để sử dụng lâu dài và tạo ra những cái sản phẩm nó đẹp hơn thì chúng ta cũng không biết à, như thế nào là một cái chiếc máy phay đầu đỗ thay dao nhanh à, hàng cao cấp để chúng ta yên tâm đầu tư à, tránh khỏi các cái việc là mình đầu tư một cái chiếc máy là à, ví dụ mình bỏ ra 26 27 triệu nhưng khi cái chất lượng hàng mà mình nhận lại ấy, là nó chỉ đến 18 19 triệu thôi à, các cái điều này thực sự à, rất là buồn à, quý anh chị ạ à, dẫn đến á, một cái việc á, là chúng ta rất là hoảng loạn à, chỗ thì báo 18 19 chỗ thì cũng cái máy đấy người ta báo 24 25 triệu cái người bán 24 25 triệu thì dọa cái ông 17 18 triệu là hàng kém dùng không ra gì còn cái ông 17 18 triệu thì chê cái ông bán 24 25 triệu à, là bán đắt à, chính vì thế nó tạo cho quý anh chị ấy, một cái những cái luồng thông tin ấy, nó rất là hỗn loạn quý anh chị ấy. và khi à, chúng ta đầu tư chúng ta chưa biết nhiều về máy mà chúng ta đã tiếp cận nhiều cái thông tin nó mang tính chất nó là trái chiều như vậy ấy, thì chúng ta à, rất là băn khoăn và chúng ta lo lắng không biết tin ai và nên mua ở đâu và như thế nào à, và trên cái series video về máy phay đầu đố thay dao nhanh này à, máy cắt nhôm hai đầu à, sẽ từng bước từng bước chia sẻ cho tất cả quý anh chị khách hàng tất cả những cái kiến thức à, của người bán hàng và kiến thức của cái người à, bảo hành về máy để làm gì ạ để cho tất cả quý anh chị khi chúng ta đang có nhu cầu đầu tư chúng ta sẽ từng bước từng bước chúng ta hiểu sâu hơn về cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về những cái sản phẩm mà chúng ta đang à, có dự định đầu tư để làm gì ạ để chúng ta chủ động đầu tư một cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hoặc là một chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, nó phù hợp nhất với cái lượng đầu tư tài chính nó phù hợp nhất với cái lượng công việc của mình sẽ làm và trong tương lai mình à, sẽ phát triển quý anh chị ạ và máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, xin cam kết với tất cả quý anh chị à, trên khắp 63 tỉnh thành nếu à, quý anh chị à, dành thời gian xem hết 6 phần của cái series video về máy phay đầu đố thay dao nhanh này thì quý anh chị sẽ có kiến thức đầy đủ của một cái người à, chuyên viên bán hàng lâu năm và trong quá trình sử dụng máy quý anh chị sẽ có kiến thức như à, là một người thợ kỹ thuật đã làm nghề từ 2 đến 3 năm rồi thì cái điều này sẽ giúp cho quý anh chị hoàn toàn chủ động à, khi đầu tư máy móc và trong quá trình sử dụng máy móc à, ví dụ khi quý anh chị đã hiểu biết về máy rồi và quý anh chị sẽ đạt được một trình độ đó là à, chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng có thể mua được một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh đúng giá đúng chất lượng và khi chúng ta mua một cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh rồi thì trong quá trình sử dụng thì kể cả máy có vấn đề trục chặt như thế nào thì chúng ta hoàn toàn à, yên tâm một điều là chúng ta có thể chủ động để xử lý được những cái vấn đề lỗi của nó quý anh chị nhé à, Và hôm nay đây thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý anh chị hai cái dòng sản phẩm máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng nhập khẩu và hai cái dòng máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng nhập khẩu này đều là những cái sản phẩm à, có chất lượng đã được quý anh chị khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành à, tin tưởng sử dụng à, nếu quý anh chị nào có nhu cầu chúng ta đầu tư thì chúng ta có thể chỉ cần à, cân đối theo cái lượng việc và mức độ tài chính để chúng ta đầu tư thôi À, với chiếc máy phay đầu đố đầu tiên à, xin kính mời các anh chị chúng ta cùng à, xem trên màn hình à, đây là chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng nhập khẩu loại hai cổ bi à, động cơ 3 kW mặt bàn 20 phân và đây đây gọi là cỡ bé các anh chị ạ à, cái chiếc máy phay này à, nó nhỏ nhắn xinh xinh để làm gì ạ để nó tiết kiệm à, cái tài chính cho các anh chị và một số các anh chị cái lượng việc chúng ta vừa phải thì chúng ta cũng không cần nhất thiết phải đầu tư những cái chiếc máy nó quá lớn để làm gì cả và chiếc máy phay này có giá chính thức gửi đến quý anh chị à, đó là 18 triệu 700 quý anh chị nhé 18 triệu 700 và xin gửi một cái lời nhắn nhủ đến quý anh chị ạ thì trên thị trường hiện nay à, nếu quý anh chị khi bắt đầu chúng ta tham khảo à, chúng ta bắt đầu gặp một cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh nào nếu quý anh chị hỏi à, mặt bàn rộng bao nhiêu phân và nếu các đơn vị báo cho bán hàng báo cho quý anh chị thì mặt bàn à, rộng 20 phân thì quý anh chị à, định hình luôn chiếc máy phay này giá 18 triệu 700 là chiếc máy phay đắt nhất trên thị trường hiện nay rồi quý anh chị nhé còn tất cả các chiếc máy phay mặt bàn 20 khác sẽ có giá thành từ 18 triệu 700 trở xuống không quan tâm đơn vị nào bán và tên thương hiệu là gì quý anh chị ạ à, và tiếp theo xin gửi đến quý anh chị một cái dòng máy phay đầu đố thay dao nhanh cũng là hai cổ bi nhưng mặt bàn à, này của nó quý anh chị này mặt bàn của nó sẽ là rộng 26 phần của anh chị ạ Có nghĩa là à, cỡ của nó sẽ lớn hơn chiếc máy bên đây là 6 phần à, Cỡ của nó lớn hơn à, Để một số của anh chị khi chúng ta à, phay những cái loại nhôm mỏng này Lắp à, lưỡi của nó nặng này Và chúng ta phay nhiều các loại nhôm khác nhau Thì chúng ta có thể đầu tư à, chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 26 phân này à, Và chiếc máy phay mặt bàn 26 phân này sẽ có giá thành chính thức gửi đến quý anh chị à, Đó là giá 19 triệu 500 quý anh chị nhé và Phú Thành Á Châu cam kết cho quý anh chị à, cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này nếu à, xét trên tất cả các cái tiêu chí ví dụ à, piston dầu à, motor 3 kW à, hệ thống điện DLC hay hệ thống điện chin thì chiếc máy phay này hiện nay đang là cái sản phẩm máy phay đầu đố cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi quý anh chị nhé à, quý anh chị mặc định luôn ạ một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 26 phân hàng cao cấp nhất chỉ đến 19 triệu 500 à, thì điều đầu tiên về ngoại quan của hai cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng nhập khẩu này thì à, nó đều được sơn đó là cái hệ thống sơn tĩnh điện của anh chị ạ hệ thống sơn tĩnh điện này thì sẽ có mức giá thành cao hơn so với một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mà nó sơn thường là tầm khoảng từ 5 đến 600 nghìn của anh chị ạ à, Quý anh chị biết không à, Với chỉ cái giá thành trên nhau 5-600 nghìn thôi mà một số đơn vị người ta đặt các cái máy phay người ta tiết kiệm ra thành thì người ta chỉ sơn thường thôi thì chúng ta sử dụng trong một cái thời gian tầm khoảng 2 3 tháng thì chúng ta không thể phân biệt được đâu là cái chiếc máy phay sử dụng một năm mà đâu là cái chiếc máy phay chúng ta mới mua quý anh chị ạ. Nó rất là nhanh bị cũ và bị han quý anh chị nhé. Thì đối với những cái chiếc máy phay đầu đố thay nhau nhanh ấy, mà sử dụng cái sơn tĩnh điện ấy, thì chúng ta dùng ví dụ như là về đầu năm cuối năm chúng ta vệ sinh đi thì nó sẽ như là mới chúng ta mới vừa mua cái thỏa ban đầu đây là về ngoại quan của anh chị ạ Xin à, kính gửi của anh chị chúng ta xem là cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh có cái mặt bàn là 20 phân. Quý anh chị nhìn đây, đây cái mặt bàn này là 20 phân quý anh chị nhé. Và sau này khi chúng ta xem các cái series video của máy cắt nhôm hai đầu vũ Thành thì chúng ta sẽ để ý cái thông số của cái mặt bàn của máy phay nhé. Đây là mặt bàn 20 phân quý anh chị này. Và tiếp theo gửi đến quý anh chị là cái kết cấu bên trong của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 20 phân ạ. Nó sẽ có hai cánh cửa quý anh chị nhé nó sẽ có hai cánh cửa và dưới đây nó sẽ có bốn cái trụ để chúng ta đựng lưỡi à, sẽ có bốn cái chiếc dao khác nhau khi chúng ta lắp rồi chúng ta lắp vào trong đây chúng ta lắp vào trong đây trong quá trình sử dụng là chúng ta cần thay dao chúng ta mở cánh tủ ra để chúng ta lấy dao chúng ta thay và bên trong đây là cái hệ thống motor hai cổ bi và cái hệ thống trục à, di chuyển của cái motor các anh chị nhé và tiếp theo là cái phần à, tiếp theo mà cái theo là cái hệ thống motor của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng nhập khẩu này thì à, sẽ gửi đến cho các anh chị một cái thông tin chính xác 100% của anh chị nhé thì hiện nay trên tất cả các chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh ở trên thị trường ấy thì motor của nó là đều là motor hai cổ bi à, chính vì thế chiếc máy phay này cũng là chiếc máy phay có motor là hai cổ bi của anh chị nhé à, một số đơn vị bán hàng ấy người ta tư vấn cho quý anh chị đó là motor hai cổ bi hay motor ba cổ bi à, thì xin kính gửi cho quý anh chị đến một thông tin thực à, là không có các chiếc máy phay đầu đố nào mà nó là ba cổ bi của anh chị nhá hoặc là ba vòng bi à, người ta đếm hai vòng bi á, là đếm vòng bi ở trên cổ bi còn bình thường người ta đếm ba vòng bi á, là người ta đếm cả cái vòng bi ở bên trong cái rô to này thì nó sẽ có ba vòng bi của anh chị này thì cái điều này là người ta hay à, lập lờ để người ta à, đánh cháo khái niệm à, thì người ta chào cho các anh chị theo một kiểu là à, một cái máy phay đầu đố thay dao nhanh mà hai cổ bi thì là à, 20 triệu còn nếu anh chị cần hàng tốt hơn thì cái chiếc đấy là chiếc 3 cổ bi thì 24 triệu à, Điều đấy ấy, là cái điều Ờ, chúng ta có thể xem đó là ờ, thông tin nó không trung thực với khách hàng gọi là nắn gân nhau thôi à, quý anh chị nhé và cái chiếc motor này à, nếu quý anh chị có duyên à, mua của máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành thì sẽ được bảo hành đổi mới trong thời gian đó là 2 năm không quan tâm lý do quý anh chị ạ à, ví dụ quý anh chị dùng không may bất kỳ có vấn đề gì trục trặc sẽ được máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành đổi mới cho quý anh chị à, quý anh chị hoàn toàn yên tâm khi chúng ta sử dụng quý anh chị nhé và tiếp sang bên đây của cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này à, nó sẽ có các cái hệ thống cữ xoay cái cữ này là để căn chỉnh cái nông sâu của cái vết phay đầu đố à, tương ứng với 6 cái núm này là, là nó sẽ căn chỉnh cho chúng ta được là 6 cái hệ nhôm khác nhau các anh chị ạ khi chúng ta ví dụ phay P mà thì chúng ta để cử như thế này khi chúng ta phay Việt Pháp thì chúng ta xoay cữ sang cái cữ phay Việt Pháp các anh chị ạ đây ạ nó rất là tiện dụng các anh chị nhé thì à, cái kết cấu này nó sẽ là cái cấu chung của tất cả các chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh ở trên thị trường quý anh chị ạ một số đơn vị á, người ta có thể dùng các cái motor nó lại rẻ tiền hơn một chút nhưng cái sự chênh lệch nó không đáng kể đâu quý anh chị nhé nó chỉ chênh lệch ra được tầm khoảng ba bốn trăm nghìn thôi à, cái motor này quý anh chị này và tiếp theo à, xin gửi đến cho quý anh chị là cái bảng điều khiển của máy thì à, cái bảng điều khiển này thì mặt bảng điều khiển sẽ dựng sẽ được sử dụng đó là mặt bảng điều khiển bằng uh, inox và đã được việt hóa để giúp cho một số quý anh chị khi chúng ta mới bắt đầu sử dụng hoặc là chúng ta mới bắt đầu mua máy về thì chúng ta có thể à, sử dụng thành thạo được ngay thông qua các cái à, cái, cái, cái, cái cái cái chữ tiếng Việt này quý anh chị ạ. Đây ạ, quý anh chị có thể nhìn rõ đây ạ. À, rất là ok và đầy đủ chức năng. À, và à, tiếp theo đi vào cái phần à, tủ điện của máy thì đây là cái phần tủ điện quý anh chị này. À, phần tủ điện của máy thì quý anh chị chúng ta lưu ý này. À, tất cả các cái máy phay đầu đố thay dao nhanh ở trên thị trường nó nếu là một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh nó có cái, cái cấu tạo đầy đủ thì nó sẽ gồm có năm cái linh kiện chính đầu tiên là một cái à, cái automat thứ hai là một cái cục chống đảo pha ngược pha để chống motor quay ngược thứ ba à, là một cái cầu trì để đề phòng sự cố của máy thứ tư là gồm có một cái khởi động từ dành cho motor và tiếp theo nó sẽ có một cái dơ le trung gian à, để làm cái nhiệm vụ đảo chiều à, cái dòng hơi khi chúng ta phay xong rồi thì máy tự động mà trở về cái vị trí cũ quý anh chị nhé thì à, một cái điểm lưu ý gửi đến quý anh chị á, là hiện nay trên thị trường á, thì có một số các đơn vị người ta chào hàng theo một cái hình thức như sau đầu tiên á, người ta sẽ lấy một cái máy y hệt như này à, nó có hệ thống hoàn toàn là điện chin thì người ta chào các anh chị đây là hàng phổ thông giá là 10 19 triệu và một chiếc máy phay đầu đố có hệ thống điện DLC của nó là 24 triệu thì gửi cho quý anh chị thông tin chính thức luôn là à, cái hệ thống điện chin và hệ thống điện DLC nó sẽ có giá thành nó là là tương đương nhau và độ bền của nó cũng là tương đương nhau và trong thực tế quý anh chị khi chúng ta sử dụng á, thì các cái hệ thống điện này này rất ít khi hỏng và nếu nó có hỏng thì cũng không ai thay thế sửa chữa được chỉ có là thay mới thôi quý anh chị ví dụ cục này nó hỏng thì chúng ta sẽ rút ra và chúng ta à, cắm một cái cục mới vào là ok quý anh chị nhé à, chia sẻ cho quý anh chị điều đấy để làm gì à, để quý anh chị phân biệt cho rõ Ờ, để ví dụ như ờ, một số đơn vị người ta chào hàng hai cái máy giống hệt nhau người ta thay đặt cái linh kiện thay thế nó khác đi người ta chào hàng giá khác nhau chúng ta bị phân vân khi chúng ta à, khi chúng ta lựa chọn chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh và tiếp theo bên dưới đây là các hệ thống van điện từ liên quan đến các cái chu trình đóng mở hơi hoặc liên quan đến các cái chu trình à, của cái máy phay đầu đố các anh chị ạ thì tất cả các linh kiện này à, là linh kiện tổng thể của một cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh quý anh chị nhé và đây à, là chiếc máy Phay đầu đố thay dao nhanh có giá thành là 18 triệu 700 quý anh chị nhé à, quý anh chị lưu ý nhé nếu quý anh chị bây giờ hỏi máy chúng ta sẽ quan tâm này báo giá cho anh một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 20 phân à, motor 2 cổ bi hệ thống điện là là chin sơn là sơn tĩnh điện thì khi quý anh chị yêu cầu báo giá như vậy ấy, thì quý anh chị sẽ có cách so sánh giá tốt nhất và một chiếc máy đắt nhất nó sẽ có giá thành đâu đấy xoay quanh từ 18 19 triệu thôi quý anh chị ạ à, tiếp theo à, xin gửi đến quý anh chị cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, đang được à, quý anh chị đầu tư rất là nhiều ạ và chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh có mặt bàn 26 phân này à, có giá dình nhỉnh hơn cái mặt bàn 20 phân chỉ có mức giá là đâu đấy tầm 1 triệu thì quý anh chị khi chúng ta đầu tư ta cân nhắc quý anh chị nhé và chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 26 phân này nó sẽ có cái khác biệt đó là đầu tiên ạ chúng ta nhìn thân khung bệ máy nó rất là dày dặn chúng ta nhìn này à, tất cả các chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh nếu mà đảm bảo hàng tốt á, đầu tiên chúng ta phải để ý này xung quanh đây nó sẽ được bao bằng à, khung thép hộp các anh chị nhé à, đây này nó sẽ được bao bằng khung thép hộp để chúng ta để ý này và tiếp theo là à, motor của nó là motor cũng là hai cổ bi quý anh chị ạ motor hai cổ bi và đều có cái hệ thống cữ xoay anh chị nhé à, nếu anh chị nào có nhu cầu là dùng cái khóa hãm bên đây thì Máy cắt nhôm hai đầu Vũ Thành sẽ hoàn toàn miễn phí để chúng ta lắp cho quý anh chị Quý anh chị nhé à, Quý anh chị nhìn này cái hàng mà, chiếc máy à, rẻ hơn này Thì đây à, đây nó chỉ là bằng V thôi này Chúng ta nhìn này đây nó chỉ bằng V ạ Và bên đây nó sẽ bằng hộp nhé Quý anh chị ạ đây nó bằng hộp Đấy ạ Và tất cả các cái piston này à, cái piston đẩy mũ chụp này nó cũng sẽ to hơn cái cỡ này nó sẽ to hơn này đấy chúng ta để ý chưa à, đây như chiếc máy bên đây nó sẽ bé hơn này đấy chúng ta để ý đúng không ạ và À, cái hệ thống phần điện của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này thì cũng chia sẻ cho quý anh chị luôn một cái điều rất là vui à, giá thành là rất ok nhưng nếu mà chúng ta thích thương hiệu thì à, chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này được sử dụng tất cả phần điện à, là DLC và nó có cục đổi nguồn 24V đây quý anh chị này nếu mà quý anh chị thấy một số đơn vị quảng cáo là hàng cao cấp thì có cục nguồn 24V thì đây ạ đây là cục nguồn to luôn quý anh chị nhé không phải nguồn bé hay một số anh chị chúng ta thích piston dầu thì đây nó có cả piston dầu cỡ lớn luôn quý anh chị ạ và đây là cái giá chính thức của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này nó có mức giá thành là 19 triệu 500 là hàng cao cấp nhất rồi quý anh chị nhé nếu à, à, khi quý anh chị à, tham khảo chúng ta bắt gặp một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 26 phần nào ở trên thị trường ấy, thì quý anh chị cứ hình dung là à, cao cấp nhất là nó cũng chỉ đến 19 triệu 500 thôi quý anh chị ạ đây chúng à, mời xin kính mời quý anh chị chúng ta cùng xem qua tổng thể về chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 25 phần này Vâng, à, và kính thưa quý anh chị, à, trong ngành nhôm kính trên khắp 63 tỉnh thành và cái thời lượng video từ 10 đến 15 phút nó cũng đã rất là nhanh, nó kết thúc rồi. Thì à, đây à, là cái video thứ hai về chủ đề máy phay đầu đố thay dao nhanh. Thì trên cái video này, à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành đã chia sẻ cho quý anh chị một số các kiến thức về chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 20 phân à, có mức giá thành là ở à, 17 triệu 800 và một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 25 phân hàng cao cấp có mức giá thành là 19 à, triệu 500 thì trên cái video này à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành đã giới thiệu cho quý anh chị về các cái sản phẩm máy phay đầu đố thay dao nhanh và cũng hy vọng quý anh chị đã một phần nào chúng ta hiểu về những cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh trên thị trường cũng rất là kỳ vọng à, xem một cái video này quý anh chị đã đạt được cái trình độ đó là chúng ta chỉ cần cầm điện thoại gọi tham khảo là chúng ta để có thể mua được đúng cái máy mình cần với cái phương châm đó là à, đúng giá đúng chất lượng và khi chúng ta đã mua rồi thì ngay cả khi máy móc à, có vấn đề hoặc chúng ta à, chưa may mắn chúng ta lựa chọn phải một cái đơn vị bán hàng có cái chính sách bảo hành không đầy đủ thì chúng ta cũng không cần phải lăn tăn bởi vì trên kênh máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ có những cái video và chia sẻ cho quý anh chị về các kiến thức tự bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy tại nhà quý anh chị nhé. À, và kính chào quý anh chị, chúc quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái video sau.